nhẹ newa san như ai mai lá la đỏ go xuân ni cha go yora ai trong nhẹ newa san như ai mai lá la đỏ go xuân ni cha go yora ai bên prana an em mà makon som som mu krup ja ra mi say thúc mặt ai gì Sum so sum ra lam đẹp ra Musum ya so ya na sha mặt ga an Mùi cho đinh khu đê na ngu Đinh rai năng yak na say Rang ngay nhịp ru mình không biết yêu Một sức nhà tôi thì để cha ai đừng thương Nhịp thương ai, nhịp ru ai Nhịp giặc ai, nhịp ru làm mà say Cha đi trong ba tình cha sao anh khả ra ra mà say Cha đi trong ba tình cha sao anh khả ra ra mà say mà xinh yêu ai mà y nung la yang go nín cha go yora ai lòng để nhẹ hoa xinh yêu ai mà y nung la yang go nín cha go yora ai đây prana anh thế ni mà con sống sống khúc chân จะจำใส่ทุกมัดไว้สอดสุราลังได้คราวกุยาซอยันมาชามัดใาอัมีจอดิงคู่เด้นางหดินไกลนั้นยังมาใส่ร่างไงยิดรู้จิกไงดิ้งคู่ช่างใส่คอนเทปรังดูร้ายดินผู้ with you Dù sớm ra tôi thì để cha anh chịu thương Nhiệt thương anh, nhiệt thương anh Nhìn nhạc anh, nhiệt thương là mà say, Chia đi chúng ba bình chẳng Solo anh khạc ra ra mà xanh Chia đi chúng ba bình chẳng